lô lô lô ok xin chào các anh em đã trở lại với kênh di Khải anh mày. ở video này thì Khải sẽ ờ, định ép cái đai lưng này anh em ơi khả mới mua cái phôi này hai kim bốn dòng người hỏa khải cũng chuẩn bị ờ, các kiểu rồi phôi dòng một sinh lực này đó rồi ờ, làm chậm dòng 2 làm chậm dòng dòng chậm làm chậm dòng ẩn ẩn một rồi tiếp tục đó là phòng thủ ẩn hai đó thì khải chuẩn bị phôi hết các kiểu này mày. nhưng mà cái vấn đề hiện tại đang thiếu thì tinh với lại thiếu vài cục hiện tinh nữa nãy giờ Khải ờ, vừa mua ít em Vịnh quý vị anh em Vịnh nè anh Vịnh xong xuôi rồi nếu mà có nếu mà có gì thì ờ, Khải sẽ ờ, tìm thì tin ở ép như này nói chung ép cái đo, cái cái cái đơn lần thủ lý này nè nó rất là tốn kém luôn nè rất là tốn kém luôn nè thường thường hiện tại bây giờ server nó bán một cái đài mắt pin 4 dòng tầm 2 triệu nè 2 triệu hơn luôn nè 2 triệu 2 2 triệu rưỡi nó không bán rồi nè nên là ok khải cố gắng để anh kiếm uh, ít uh, thì tin khi biết thì tân được Khải sẽ ép cho anh em xem nha anh em xem video đừng quên dòng like nha anh em ơi và giờ trước khi anh thì Khải sẽ trước khi ép thì Khải sẽ anh Vinh cái đã anh Vinh vài ạc là cái lá thì lá thì tân nha nè đây Khải chiếu cho anh em xem anh này anh cho thằng bạn nè <clears throat> rồi nó đi đổi xu rồi đồ à. nguyên liệu à. nó nguyên liệu à. đúng rồi nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá <coughs> rồi ok nhiều lắm anh em đợi tí nữa đợi lại cái nữa vứt cho lại tiếp theo chắc là anh khoảng 3 ờ, đến 4 mạng đó nè lấy thì tin ép cho tầm này ép cái đôi cái đai không lấy mà không thì tin khó rất khó ép luôn nè thì mình làm phải có thì tin mới ép được rồi, ok được hai mở túi anh em mà xong ép cho anh em anh thì tin anh em mình nha ok đói thôi anh mà ơi có sẵn uh nó sang uh, châm bánh rồi mua thêm 900 bánh nữa ép ép bánh thường hạng 900 cái ok nghìn cái này nhiều cái xung rồi cánh <coughs> nghiên cứu cánh kim ít thị tinh hiện tinh ép đồ nữa mày rồi vô như đây sơn lỡ ba bi kiếp ngự lâu thực lao động của thiên sát tu giảm tầm này phải anh vần thì mới có thị tinh ép em má thị tinh bán cứ năm sáu trăm xu trên trời vậy đó áo giá vải rồi được anh rồi này mày hôm anh ạch à, này chắc lên 99 à, gần trăm chiếc này lên 10 đấy rồi anh gần này trăm mấy cái chưa có gì luôn trời ảo thiệt sự ấy anh em xem à, trong một like chơi nha anh em ơi anh em xem trong một like chơi nha anh em ơi cố gắng tìm thị tinh này nọ đâu đó này ép đai lưng này anh anh Vân anh Vân Trời ơi, gần hai 200 máy hơn rồi, chưa có luôn Một là bài boss, sân Má kiếm cái đặc biệt cũng được anh em Đặc biệt là đánh kiếm ờ, hiền tinh anh em ờ, Gì vậy? Thì tinh đây, làm cho chục viên thì tinh là lời liền anh em Làm chục viên thì tinh là có lời anh em Thì đồ làm gì? Úp cấp Chục viên thì tinh là chục lần bài boss là ok Rồi ơi, hơn 300 cái rồi Trời, chết chết chết chết là em ơi Ton rồi, sắp mạnh rồi Còn thở con gỡ cố lên Còn thở con gỡ cố lên Bất sân thường Đặc biệt đi, đủ làm chục con đặc biệt cũng được Thủy tinh phục duyên Tinh hồng bảo thạch Trời ơi, gần 500 cái rồi em ơi, áo thiệt sự mình đang chăm cá rồi mọi người uhm, không có gì luôn chết chết chết này chết đang giữ ta đang giữ người ta xanh thường ôi một viên thủy tinh phải kiếm chục viên thủy tinh anh em ơi cho chục viên thủy tinh đi video này khá nghi mình đặt uh, xe nha nè đặt xe của bang anh em anh dùm anh em nha nè trời ơi làm sáu trăm cá rồi anh em ơi không có một chuyện gì tốt luôn đặc biệt rồi một đặc biệt ảo quá ảo quá hai con đặc biệt cố gắng kiếm năm bảy con đặc biệt cũng được nè năm bảy con đặc biệt kiếm thiền tinh được nè nhưng xong gom đánh đánh kiếm thiền tinh nè trời ơi trời ơi không có gì luôn ta đen dữ anh em ảo thiệt sự luôn ấy chỉ có một cục thủy tinh và một cục tinh hồng nữa chứ à, thì có lộ nữa chứ áo thì ừ. trời chết mày con này đen dữ người ta không có gì luôn này nhỏ luôn em ơi không có một cái gì luôn vãi thiệt cậu ba nó làm gì vậy trời sân thương ôi trời ơi thủy tinh đâu tìm thủy tinh mà không có nè trời ơi anh gần một nghìn cái mà đúng một cục thủy tinh vãi thiệt sân thương trời ơi trời ơi thủy tinh hồng chi vậy thủy tinh đi Trời ơi Trời là bay với kiếp chứ nữa Hai là bay với kiếp Áo áo Vái nồi thiệt Lọ hồng kích Văn lòng kích Ôi Đâu Đừng bông bông <laughs> Vái lên Đừng bông bông đừng bông Đậu dân Trời nhìn tự tin Thêm viên thì tin nhớ giùm em đi anh em Thêm viên thì tin là bục lỗ sao không có một ông có đến kỹ năng luôn Không có đến kỹ năng luôn em Trời ơi Trời nhỏ dữ ta Quá nhỏ luôn em đem vải đáy luôn em Không có gì luôn Vãi thiệt luôn á Ok Gì đâu không người ta Toàn rác không bốn kim không có gì luôn Và là bài boss làm gì Ngã cho xe về nhận em ơi Lỗ rồi, lỗ sắp mặt Em tiếp tục anh thứ, uh, tiếp tục anh hạt thứ hai nha em Rồi lời lỗ em lỗ lỗ sắp mặt Đừng ơi Trời toàn rắn không Đại lực đại lực Kiếp ngự lôi đừng muốn bom tí chứ Đây là loài boss này một đặc biệt Trời hai đặc biệt này hai đặc biệt được một kim này nem bất thừa được uh, hai kim này Tinh hồng trăm xu hai kim mốt hai kim hai nhưng thì tinh này được ừ, ba 30 xu đây hai kim rưỡi nhưng này được bốn trăm xu đi hai kim chín hai kim chín rồi lỗ này hai kim chín không có gì luôn còn lại không ra gì luôn em Xà áo nồi thiệt 29 nói chung thu thêm chục bình tiền thổ lộ này nữa cao lắm mà đừng châm xu nữa đi tròn ba kim em lỗ lỗ một kim trời anh này ăn lỗ đúng một kim luôn không có gì luôn áo vải đái luôn nè lỗ đúng một kim luôn nè mở rừng cuối cùng có được gì vải nồi lỗ đúng một kim luôn ba ô trống chuyển cho áo thiệt thùng rác không ma ba thì kiếm thiệt tinh và chua gơ gốm rồi hai cục thiệt tinh ừ. ba mươi ô mới ăn được này này được cô bí kíp áo vái rồi cái tục anh tiếp bài, bài thứ hai nha nè <clears throat> chọn ơi phun rương ok mở rương cuối được gì đây sợ họ được một bot ừ được viên thì người tin cũng được bù lỗ bù lỗ được viên viên thì tin bù lỗ này mời mà boss được boss được 400 xu viên thì tin nữa nói chung là khá là tương đối nè cũng thu được gần 4 kim hên quá gì ra viên tự tin trời ơi giờ thì tin vui như vàng luôn em rồi ok tiếp tục ngày khác nha em ơi đang hãy bước cho nó tiếp tục ngày khác giờ thì tin quý như vàng luôn nè không phải nó giỡn đâu nè ok à tiếp tục ngày khác nha nè đẳng cấp 99 gần đẳng cấp trăm đội khác đây tiếp tục đi đòi xô này mà anh tiếp bạch thứ hai <clears throat> ạc nãy anh thu được ờ, ba kim tám này tính lại thuộc ba kim tám lỗ 500 xu được lại cấp cho ạc anh em ok chung ờ, đợi mai tiếp tục anh cho anh em trong bàn tiếp anh dùm luôn giống một anh free nữa tầm này cần thủy tinh em anh free mạnh luôn đi đổi xuống rồi đây sửa đồ á đồ bao tay muốn bớ rồi trời tốn tiền lên đảo chết luôn rồi sợ đồ đảo hư từ le bao tay này còn có năm độ bền ok ép một nghìn sô cô la thượng hạng Evan này Evan uh, sinh nhật uh, tem 5 năm nha nè 5 năm thành công phát triển nha nè rồi làm cái bánh nữa được nếu kia đem vài đáy không có gì luôn á trời tiếp tục nào đồ ít nhất phải có nến cái đồ bán bù lố này không có nến này không có nến này không có nến bị kiếp trời chưa hợp nào cũng bị kiếp đặc biệt không đặc biệt rồi ui được được thêm thêm con này ngon ngon chưa hết mới gần trăm cái được ờ, bốn lần bài hai lần bài hai hai tên hay những tiếng tân này ok ok thôi thôi thôi thôi thôi cố lên ừ, đặc biệt ok man ok man vô vô đó ờ, à, ok ok con này thơm nha con này thơm nha gồm tiếng tân đập các bạn cái này lưng này hợp lý <clears throat> tên đây Thiên tinh hồng Thiên tinh đi nam Đặc biệt đó Đặc biệt luôn Hồi quá Thôn thôn này thôn nha Đừng về thôn nha Đừng về thôn nha <clears throat> <clears throat> người có lẽ đây chú tình Tình hiện Hôn Minh Thạch Lúc đầu Hôn Minh Thạch bắn rất là chạy nè hôm nay người ta hón xong vũ khí rồi Nên là ít hón lắm Dư khá là nhiều người rồi dư Hôn Minh Thạch luôn Kiểu ờ, bốn viên thị tinh nữa đẹp nè ba viên này Cũng gắn bốn bốn viên nữa là đủ ống đủ ép cái đai bốn viên đủ ép cái đai Còn 12 viên ép cái đai được rồi nè sắp không dám vô vô vô thì tính đi đây mới có 6 viên rồi nè bên này ba viên mới có 6 viên nó gấp đôi vậy 12 viên mép đôi nè nhiều con binh này úp cấp đủ con này thì tin nữa đi nè mới ba cục đứng im rồi lúc đầu còn thum thum bây giờ đứng im rồi thì tin đi phải ít thì tin nhờ xin đi em thanh hồng trời ơi thanh hồng nhiều nha tên thì tên thì tên lúc đầu là bụp bụp mấy chục giờ im ru rồi ta tám một trăm chín mươi cái thì tên đi đủ không có một cái nến luôn hài náo thiệt có một nến kỹ năng tiềm năng luôn nè Đen dữ trời Nếu phải có một hai nến thì nó mới bù là được vài trong xu là thủy tinh nè Tìm thủy tinh với lại à, tinh làm bài boss là được Đủ đây không có là bài boss là con bốn con đứng im luôn rồi Đơ, đứng hình luôn rồi cho được giai đoạn đầu rồi mà Đấy, nhỏ thiệt Trời ơi ra cái gì đâu không vậy Trời ơi Trời ơi Trời ơi Đó tiền tiền lộ không Thì tin làm hai cục thì tin nữa ấy Thôi xong Thôi xong Trời ơi đen quá đen Trời ơi gì mà ta Má lúc đầu ngon lành cành đậu nè Gì mà như vậy Ok tính thử bao nhiêu lời lỗ rồi nè Sắp mạnh nè này Trời ơi Một là bài boss này hai đặc biệt là một kim này một kim hai một kim tư <clears throat> kim tư Trời. kim tư với cái này ba cục 300 xu này kim bảy kim bảy kim bảy rồi cứ giao dịch vào con này kim bảy này từ từ tính tiếp trời ơi toàn rác quá rác có thuốc lắc không không có thuốc lách luôn kim bảy này tiếp tục này trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng anh em mang về sự hôn lên rồi kim bảy này tiếp tục bạn chính ờ, quốc bước thị tinh bạn chính này kim bảy như này ba trăm hai kim như này ba kim hai kim ba như này bốn trăm hai kim bảy hai kim bảy rồi thế là vút đi bằng ngược sốt luôn hai kim bảy này cái chợ hai kim bảy cái này 300 xu 300 xu trên ờ, một cục là được 900 xu là ba kim xấu thu được ba kim xấu rồi nè ba kim xấu giống mới mới ờ, tiền thổ lộ này là khoảng 900 xu đây ba kim bảy ờ à, cũng khá được mà sao đen quá không có nến luôn nè ăn hai ạt rồi hai ạt rồi ok đồng ý cái này cho nó chọc rương đã tiếp tục ăn ngạc ba nha ok mới dứt được dương tử nữa nè em ơi à, ờ, bốn nhung xu nữa nói chung là cũng cũng hợp lý cái này vô tròn lên được ba cấp luôn mới được dương tử nữa là thôi mà dạ. à, thì không luôn rồi biết luôn chỗ trước rồi chút ok vô có dương tử thấy ngon rồi dương tử thấy ngon là tiền về rồi à, ok tiếp tục ăn gạt ba nha nè trời ơi rồi trong chung này cũng ấp ờ, được 3 ờ, cấp rồi tiếp tục F 3 ok mấy ao F ạc nghe mây nữa mà mấy ạc này ăn chưa nữa mấy ạc này ăn chưa nữa <clears throat> ui F hết rồi chứ rồi <clears throat> chứ gì vậy Ôi anh này anh rồi Anh à, người khác thôi em ơi Ok Nấy tiền mạc bây giờ mà có anh này em Anh tiếp anh này em à Anh này ốc cấp luôn Ngồi yếm chỗ anh luôn rồi Nấy chạy lông to lông tăng mệt quá Như đây Phúc Duyên Phúc Duyên Thiên hối lộ Bỏ thiên hối rương rồi bot lên bài bot ừ khá đặc biệt được đấy được đấy thì thế nào thì thế nào đây mới mình may mắn rồi nè

qua thành đô ờ, chỗ có thằng chỗ ờ, có thằng anh mày này thứ này dứt chân anh chỗ thành thành đô anh mày trò thì tin quá trời luôn đấy anh hay à không có thì tin luôn này ít vài đá luôn cho nó mày trăm lượng tiếp tục tinh đây ít nhất phải 10, 12 đúng là 3 viên 15 viên thì tinh thì ép được nữa nè Tên ít quá ít luôn anh em mình cái này mà không ra thì tinh chịu luôn nè là gần 300 cái này tiếp viên tiểu trời thổ lộ tiền thổ lộ dạ. thì tinh đi làm cho ba bốn cục tự nữa coi anh em tự đâu tự làm lục cũng được Hồng giờ còn hắn chăm xu ra Tinh Hồng làm gì Để thì Tinh Nam thì Tinh đâu Nguyên thua này mà Má anh ông này tốn gần hết 200 ờ, cái rồi Không có gì Tiền <clears throat> nấu lộ Đặc biệt ok Cho tầm năm bảy cái đặc biệt cũng được Đánh kiếm hiền tinh Ốc cấp gần 500 cái à tròn 500 cái luôn mới có hai năm ba đặc biệt hai thường ơi ba đặc biệt à, hai thường tên anh em tiền thấu lộ Úp cặp tiền thấu lộ Trời Đại số tiền thấu lộ nhiều gơ hồn luôn nè Tổng tiền thấu lộ không Thủy tinh Một cục lam Lục một cục lục Bốt xanh Ừ tử, tử nữa đi Tử nữa đi Làm năm bảy cục ấy ba cục ít quá ra cũng ít quá kiếp Đặng ma độ gian Rồi ờ. Tháng 2 cộng 3 cộng 1 trời bên người anh hùng bình chín ít anh em mang về sự hôn lên thương ngày xưa nơi đây người lào kết duyên mười lăm năm có mấy trường bay một kiếp nữa không binh nữa hiền âm chạm cũng độc đao tìm em trong phòng bà gió sương hay trong giấc mơ áo thiệt đấy thổ lộ trời thì tên ít hiếm gỡ luôn đó nè tên đúng hiếm luôn đó nè ăn nhưng mà con nào cũng trung bình ba cái không được năm bảy viên như hồi trước nữa nè trời ơi <laughs> giờ ra như thằng tin giờ ra như thằng tin mừng hữu vía nè vãi thiệt ok chốt cái lời lộ nè trời không có một cái nến nào luôn vãi thiệt không có một cái nến nào luôn nè không hiểu thôi hiểu được anh ba ăn tiếp không có một cái nến nào luôn lỗ sắp mạnh luôn áo thiệt sự không có một con nớ nào luôn vãi thiệt <clears throat> quá nhỏ rồi xem lời lỗ này 500 xu 500 xu k năm k năm cái này 400 nữa k chín 2k2 <clears throat> 2k rưỡi 2k8 3K2 33 34 3K4 Rồi cho 3K5 Rồi đây 32 cục nó là 4 gần 4K Chung cũng được gần 4K nên Chung tầm đầu được 4K rồi tầm 4K đấy biết đâu 4K đi Ok cùng cái cuối cùng à, em của mình bốn kim mấy cứ một ảo bốn kim mấy nè mà thu lại cũng khá là nhiều nhưng mà phải xử lý hoặc là bán thì mới có lời được nè nếu mà xài thì không không có lời gì đâu rồi rồi nói chung cũng khá tương đối không lỡ không lời lắm nhưng mà rất tiếc là không có một cái nớt nào luôn nè anh ba ăn liên tiếp mà không có một cái nớt nào luôn nè áo thiệt sự một con ngựa trời ơi không có boss luôn quá nhỏ chợ ơi, Minh Thạch nữa Hữu Minh Thạch quá trời luôn nè Hữu Minh Thạch quá trời luôn Top bàn top kinh nhân rồi Ngủ động Này là... phun rừng phun rừng thấy này phun rừng